Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp đã quay trở lại với kênh youtube của điện tử điều khiển nghe nhìn Tuấn Macao thì à, thưa anh em hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm mang tên là kính ép tròng nhìn xuyên bài thì à, với cái dòng sản phẩm này thì anh em chơi bài bịp như thế nào cách chơi của nó làm ra nó làm sao thì à, mình sẽ hướng dẫn sơ qua cho anh em trên cái video này đây cho anh em để chơi được vâng, vâng. <clears throat> bộ môn kính áp tròng nhìn xuyên bài này thì những cái dụng cụ anh em cần đó chính là một bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài đây là một bộ kính áp tròng nhìn xuyên bài hộp nhôm nha anh em à. ngoài ra thì à, bên cơ sở tuân ma cao còn rất là nhiều mẫu khác kính hộp gỗ này kính hộp da này dòng sản phẩm kính áp tròng cao cấp nhất chính là dòng sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài hộp da tiếp đến chính là cái dòng sản phẩm à, dưới một chút là kính hộp nhôm này và mình thiệu cái dòng sản phẩm uh, phổ thông chính là cái dòng sản phẩm uh, kính áp tròng nhìn vâng, xuyên bài hộp gỗ thì uh, tùy vào mức tiền của anh em anh em sẽ lựa chọn một cái dòng sản phẩm phù hợp nhé uh, chơi thì nó cũng tương đối như nhau nhưng mà dòng hộp da hộp nhôm này nó sẽ bền cho anh em hơn và cao cấp hơn Đấy. đeo sẽ rất là thích mắt Đấy, anh em nhìn này mình mở hộp cho anh em xem nhé bên trong nó sẽ là những cái hộp len kính như thế này Vâng. và kết hợp với đó là những cái bộ dụng cụ uh, giúp anh em giúp anh em đeo được Đấy. bộ dụng cụ hỗ trợ anh em đeo mắt kính vâng. đây rất là đơn giản nhỏ gọn vâng. như thế này thôi ừ. à, đúng rồi keo AB keo vàng đấy cho anh em một hộp chỉ nhỏ gọn như thế này thôi sẽ gồm những cái mắt kính như thế này Đây, anh em nhìn này mắt kính này à, gồm những cái mắt kính như thế này sẽ hỗ trợ anh em khi anh em đeo hai mắt vào thì nhìn rất là ok Đấy, nhìn được từng cái lá bài à, đây không phải một cái lá bài chợ bình thường mà nó là những lá bài đặc biệt đã được ờ, công ty in cái chất phản quang lên đằng sau thì khi anh em đeo kính thì anh em sẽ nhìn thấy còn bằng mắt thường thì anh em sẽ không thể nhìn thấy được ạ Đấy, anh em nhìn này nhưng mà mẫu mã thì nó không khác gì về chợ nhé ngoài cái mẫu bài 2k này ra thì còn rất là nhiều mẫu khác cho anh em chẳng hạn như là mẫu uh, ờ, 2k này nhé mẫu uh, bài rồng vàng rồng đỏ rồng xanh rồi kim cương đấy. nói chung là ngoài bài chợ thì có mẫu gì thì ờ, bên công ty mình đều có cái mẫu bài đấy nên khi anh em mua kính này anh em mua kính ấn đăng ký kênh cho mình thì anh em sẽ được tặng một cây bài đấy. một cây bài như thế này để anh em chơi cho nó thoải mái thì à, đây mình sẽ test cho anh em xem cho anh em cảm nhận xem là khi anh em đeo kính nó như thế nào nhé thì à, với một cái bộ mắt kính như thế này mình sẽ lấy một mắt kính ra mình sẽ tán vào một cái à, đây mình đã tán một cái mắt kính ra như thế này để đây anh em nhìn này đây là một mắt kính áp tròng mắt kính áp tròng nhé Đấy, một cái mắt anh em nhìn thấy không ạ mắt nó màu tím này nhưng khi anh em đeo vào mắt thì nó hoàn toàn trùng với màu mắt của anh em nó sẽ vẫn là màu à, mắt của anh em bình thường nên anh em hoàn toàn yên tâm sẽ không bao giờ lộ màu ra cả Đấy, mình đã tán ra lắp qua camera điện thoại để cho anh em uh, tiện theo dõi là từng lá bài một nó sẽ như thế nào nhé này anh em nhìn dán qua cam điện thoại anh em nhìn qua mắt anh em thì sẽ nó sẽ còn rõ nét hơn qua cam em đây anh Đó, ờ, anh em nhìn đây khi à, anh em đeo lên thì anh em sẽ nhìn được những màu như thế này này em cũng đang dùng đây. đây anh em nhìn từng lá bài một đi đây là lá hai này anh em nhìn thấy không ạ lá hai nhé đây anh em thấy không lá hai này đọc từng lá một cho anh em xem bỏ ra thì không thấy gì để này thấy lá hai đúng không ạ đó anh em để nhìn thấy là hai chưa rất sắc nét luôn qua video thì hơi bị quá một chút anh em thông cảm nhưng đây là là hai này Đấy, anh em nhìn này mình sẽ tiếp tục ký hiệu móc xuống như thế này tròn móc xuống như thế này là lá chín anh em nhìn nhé Đấy, lá chín đúng không ạ móc xuống là lá chín này lấy cho anh em xem từng lá bài một lá 10 này chữ thập như thế này là lá 10 Đấy, ký hiệu từng lá bài một nó còn ký hiệu cả chất nữa anh em nhé Đấy, là ba này ba rô này đây lại là hai tiếp này là ba tiếp này là ba này là bốn này là năm này là năm này anh em nhìn thấy không ạ là năm này số 5 ký hiệu đấy rất là rõ nét thì áp dụng vào thực tế cuộc chơi liêng thì ờ, rất là đơn giản anh em sẽ đọc được điểm từng bài nhà một khi em chơi thì anh em sẽ đọc được điểm từng bài nhà một đây mình sẽ bỏ ra để chia cho anh em xem vâng. liêng ba cây thì anh em sẽ đọc được điểm của từng nhà một nhé vâng. đấy bỏ ra rộng ra này đó. khi chia bài anh em anh em đấu với nhà nào thì anh em sẽ chú ý đến điểm nhà đó à, anh em chia bài nhé để cho anh em xem K này Đấy. Em, còn nhiều em em em, còn nhiều, à. em còn nhiều mà trễ anh em thấy không ạ là K này 9 6 này em còn 500 mặt kìa em còn 500 mặt đa tầng kia đây 6 này Đấy, anh em nhìn thấy không ạ sẽ nhìn được từng điểm nhà một mình sẽ đọc điểm từ nhà một cho anh em xem với 4 năm nhà chơi chỉ cần anh em đưa được bài vào thôi là anh em đã chiến thắng rồi đấy sử dụng bài của anh em nhé bài kính gối đầu đấy, anh em nhìn này nhà này bao nhiêu điểm anh em có thể nhìn được không ạ rất là rõ ràng luôn 9 này 6 này 8 968 chuẩn xác luôn mở cho anh em xem đó bài nhà này thì điểm số như thế nào anh em vâng. 10 này 3 này vâng. 5 này vâng. Vâng. Đấy, 13 năm vâng. rất là rõ ràng và sắc nét em nhìn Đấy. K này vâng. Vâng. 7 này đó anh em nhìn thấy không ạ K 7 điểm Đấy, hoàn toàn là nhìn được bài để dạ. biết được điểm dạ. đúng không ạ rất là đơn giản đấy dạ, <coughs> thì anh em yêu thích cái dòng uh, sản phẩm ghép áp nhìn xuyên bài này thì hãy liên hệ trực tiếp với Tuân Macao theo số hotline 0844 1749 để ờ, biết thêm chi tiết nhé anh em còn gì thắc mắc hoặc là chưa hiểu thì có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới Đấy, mình sẽ giải đáp cho anh em và anh em hãy nhớ là ấn đăng ký kênh để biết được tất cả các dòng sản phẩm uh, cờ bạc bịp tiếp theo sắp sửa ra trong tương lai nhé cảm ơn anh em xin chào toàn thể anh em vâng.